ngày tháng qua lần thầm anh đầy chôn sâu lần nhìn em mãi xa bước ra đời anh còn gì nữa đâu giờ em mong em bên người nụ cười đã mất đi ở trên bờ môi người có hay anh vẫn chờ em nơi đây từng giọt nước mắt rơi thấm ướt bờ mi điều gì đã khiến em quên đi tính anh ở nơi này chẳng lẽ em đã quên vứt hết thật vậy sao lòng anh đau cô rớt đến đau lòng mà sao anh có trong dù vẫn biết em chỉ xem anh là một tương gió thoáng qua còn gì đâu em đến mang hy vọng giờ gặp tan bước đi em có vui khi anh ở nơi này gọi tên em trong đêm xa dạ, nhà mới biết nhớ trân trọng từng ngày tháng năm chết người không thể vì tình ta câu vết ngăn nắm lấy đôi tay ấy ngày xưa không còn ở đây buông lơi đôi bàn tay hạnh phúc anh đã có người thay nhớ em thật nhiều người con gái anh từng yêu kết thúc rồi một mối tình anh sẽ viết thật là nhiều về người con gái đã vướng thân khổ cùng anh anh thật là ngu ngốc đâu mà nhận bây giờ anh thầm rồi người có hay anh vẫn chờ em nơi đây từng giọt nước mắt gai thấm ướt bờ mi điều gì đã khiến em quên đi tính anh ở nơi này chẳng lẽ em đã quên vứt hết thật vậy sao lòng anh đau có dấu đến đâu lần mà sao anh cố chấp dù vẫn biết em chỉ xem anh là một cơn gió thoáng qua còn gì đâu em đến mang hy vọng sợ sắp tan bước đi Em có vui khi anh ở nơi này Gọi tên em trong đêm Phải làm sao ta quay trở lại được Như bao người ta hằng muốn Một lần thôi cũng chẳng thể nào được Có em hạnh phúc ở bên anh Ở ngoài kia có gió mây mưa nhiều Và mùa đông kéo đến thật ngâm mạc mỗi khi em thấy buồn xin đừng một mình trong đêm